mm Một căn nhà xây mới và có thang máy và nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục cho video ngày mới ngày hôm nay Em gửi đến ờ, cô chú anh chị khách hàng mình cũng là quý vị Và mọi người với một căn nhà xây mới nha quý vị Và căn nhà chúng ta thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Nguyễn Văn Khối Thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Và với căn nhà chúng ta thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và lên đến 3 tầng lầu như quý vị Căn nhà chúng ta thì ờ, xây dựng thiết kế là lệch tầng nha Và với nhà mới đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất nha quý vị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 và căn nhà chúng ta thì một sẹt và một trục của đường Nguyễn Văn Khối đi vào nhé quý anh chị. Đây với căn nhà chúng ta thì nhà mới và đẹp có thang máy là trọng lượng là 450 kg và một vị trí có thể là vừa ở và vừa mở phòng công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị hoặc là mua để à, cho thuê thì rất là tuyệt vời nha. Căn nhà chúng ta thì đối diện ở bên ngoài đây sẽ có một cái căn nhà biệt thự nha quý vị. Đây với biệt thự ở à, khu à, dãy của căn nhà mình nha quý vị với à, đây một vị trí một trục và một sẹc ngay à, sát mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối chừng cỡ khoảng uh, 3 à, đến 40 mét đi bộ thôi nha quý vị. Đây, với một con đường và một vị trí khá là đẹp. Bên ngoài cách căn nhà chúng ta thì khoảng chừng cỡ khoảng 30 uh, đến 40 mét thì ngay sát mặt tiền đường rồi. Và điều của biệt của căn nhà chúng ta đây thì có thể là vợ mua ở hoặc là mướn phòng làm ti hoặc làm tiệm nail xì ba đều được nha quý vị. Đây với vị trí uh, bên đây chúng ta sẽ có một cái uh, căn nhà biệt thự này, sân vườn. Đấy, với ờ, vị trí khá là đẹp nha quý anh chị. Và ngay bên trong đây thì chúng ta sẽ đến với căn nhà của gia đình mình rồi. Nếu uh, quý vị khách hàng chúng ta mua căn nhà này thì uh, chắc chắn sẽ có tương lai nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì nhà xây mới và sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ mua bán đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý vị. Vâng, đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này. Một vị trí và một căn nhà xây mới khá là đẹp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 và xây dựng rất là đẹp nha quý vị hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch rồi kèm theo những các cái uh, giấy dán tường nha quý vị khu vực bên trong đây thì uh, chúng ta sẽ đến với lại uh, cầu thang máy này thang máy thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, uh, 450 kg nha thang máy lên xuống dành cho 4 đến 6 người lên xuống vừa nha quý vị khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương đại với kết hợp đèn sáng này và những các cái uh, cầu thang mới thiết kế khá là đẹp và đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Đấy, với phòng vệ sinh ở bên dưới tầng trệt sử dụng cho công năng ở không gian bên dưới ờ, phòng khách của căn nhà mình nha quý vị một căn nhà với thiết kế khá là đẹp và ở đây thì gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mướn phòng làm công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị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 Nhà thì nhà xe mới và giá bán của căn nhà thì ờ, cực kỳ là rẻ nha. Thì ở ờ, những vị khách hàng chúng ta đang ờ, có nhu cầu và mua cho mình một căn nhà ở theo phong cách mới và có thang máy trọng lượng là 450 kg và với vị trí ngay sát mặt tiền đường Nguyễn Khối ở đây thì gia đình mình chúng ta vừa mua ở một kinh doanh buôn bán thì rất là tuyệt vời nha quý vị ở khu vực đường sau và cuối của căn nhà thì chúng ta sẽ có phòng khách bên trên đây thì sẽ có phòng bếp này Đấy, phòng bếp thì à, cũng được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn à, 8 ghế nha quý vị. Một bộ bàn ghế ăn 8 ghế rất là rộng và thoáng nha. Đấy, và với à, bàn đấy, bàn này thì à, xoay ra thành hình tròn được nha. Đấy, với à, à, hình vuông và hình dài đều được và cũng như là hình tròn đều được nha quý vị. Và bên trên đây thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm này, đèn led và những các cái um, tủ uh, bếp thì được uh, ờ, gia chủ làm những cái chất liệu gỗ uh, uh, an cường rất là đẹp nha quý vị lại với một không gian và thiết kế khá là đẹp nhà mình thì uh, có hệ thống camera đèn điện thì uh, đầy đủ hết rồi đây anh chị khách hàng chúng ta thì uh, mua chỉ việc là sách ba bali về ở thôi với căn nhà thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình không gian thiết kế rất là rộng và thoáng nha quý vị một mẫu nhà khá là đẹp này Đấy, và bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, thang máy và cũng như là đường sau thì chúng ta sẽ có uh, phòng vệ sinh Đấy, với kết hợp ở bên trên cũng như là thang máy và phòng vệ sinh luôn rất là đẹp nha quý vị một mẫu nhà rất là tuyệt vời và di chuyển cùng em lên phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhá để tham quan nha quý vị thì ở bên trên đây sẽ được gia chủ thiết kế và tặng nội thất kèm theo cho gia đình mình từ những các cái giường, cái tủ và bàn trang điểm kệ để tivi. Và điều đặc biệt của căn nhà mình thì chủ nhà sẽ thiết kế với phòng vệ sinh lớn có 485 Đấy, và kết hợp những các cái gương soi có đèn chiếu sáng cũng như là có nội ờ, thất thì hàng ly mắc nha quý vị. Đây và phòng đường sau thì ờ, được gia chủ thiết kế với phòng vệ sinh có bồn tắm nằm này và với tủ bếp và bàn trang điểm, giường tủ, bàn ghế đầy đủ hết rồi anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi nha quý vị một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời với à, không gian rất là rộng nha ngang 4m2 và độ sâu là 15m và xây dựng một trệt một lửng 3 tầng lầu Đấy, với đầy đủ tất cả công năng cho gia đình mình mua thì à, à, được chủ nhà à, hỗ trợ vay và cũng như là công chứng liền nha Đấy, nhà thì có sổ hồng riêng giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình rồi anh chị khách hàng chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày được luôn nha quý vị Vâng thì đây à, chúng ta sẽ có cái không gian cũng như là khu vực à, phòng ngủ số 2 của căn nhà mình này xây lệch tầng và có à, hai mặt tiền mặt tiền trước sau để mở cửa ra là lấy ánh sáng và lấy gió rất là thoáng nha quý vị khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt bằng gỗ nha mặt trên thì bằng gỗ mà mặt dưới thì bằng đá nha quý vị và với kết hợp những các cái dây sắt này những các cái dây sắt đấy ở ngay à, khu vực cầu thang luôn và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với à, phòng vệ sinh có bồn tắm nằm luôn nha quý vị mẫu mới khá là đẹp và căn nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 15m và xây dựng một trệt một lửng 3 tầng lầu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 Khu vực đằng sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng ờ, ngủ số 4 của căn nhà. Đấy, và cũng có tặng nội thất giường à, kèm theo và tủ bàn trang điểm, kệ để tivi và có ờ, tặng thêm bốn cái điều hòa đấy nha quý vị. Sàn thì được gia chủ là lót à, sàn à, gỗ rồi. Đấy, và phòng vệ sinh thì rất rộng và thoáng, có bên trong thì có giếng trời luôn này. Đấy, phòng ở trên đây thì có giếng trời luôn để lấy gió và lấy ánh sáng luôn nha quý vị. Rất là thoáng cho không gian căn nhà mình khá là đẹp, một mẫu nhà rất là tuyệt vời nha. Thì anh chị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok, Facebook và Zalo Fanpage quan tâm đến những các cái mẫu nhà trên khu vực ờ, địa bàn quận Gò Vấp mà xem ờ, cảm thấy ưng ý thì ờ, vui lòng liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và nhà mình thì có phòng sông hơi cũng như là bên trên đây thì sẽ có một không gian khu vực phòng khách này đấy, ở bên trên và có sân thượng đằng trước cũng như là có phòng sông hơi đường sau sân phơi đường sau luôn nha quý vị khá đẹp cho một mẫu nha mới 2023 rất là tuyệt vời nha quý vị đây à, giờ dạ, đường sau thì à, tham quan cái à, à, khu vực à, tắm đường sau nha phòng sông hơi và 485 đây là khu vực không gian phòng sông hơi này sông hơi đá nóng nha quý vị Đấy, sông hơi đá nóng và có 485 à, nghỉ ngơi, phòng tập gym